trời soi chiếu thế gian huy hoàng thay pháp phật nhiệm màu cùng nhau hát vang cùng nhau tán dương pháp phật nhiệm màu vầng thái dương chiếu soi vạn chúng sinh thoát khỏi về lầm anh phong thay thế gian này nhờ sáng soi chúng con bừng sáng lên bởi pháp phật nhiệm màu mặt trời soi chiếu thế gian trời soi chiếu thế gian huy hoàng thay pháp hoàng thay pháp phất nhiệm màu